Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Cái video này xin giới thiệu đến các bạn cái động cơ à, kích từ nối tiếp à, có sử dụng chổi than à, nhưng à, không sử dụng nam châm cái ưu điểm của dòng động cơ không sử dụng nam châm là nó không à, bị à, mất mô men xoắn nó không bị giảm cái mô men xoắn trên cái đầu trục động cơ mà khi ờ, nhiệt độ nó tăng cao thì các bạn đã cũng biết rồi thì cái dòng động cơ mà khi ờ, có nhiệt sinh ra thì nam châm nó sẽ bị giảm từ tính đi khi nó giảm từ tính ấy, thì ờ, nó sẽ bị yếu đi vì vậy thì cái dòng mà không có nam châm thì nó sẽ phát huy tác dụng tốt hơn những cái dòng có nam châm cũng ờ, chính vì cái điều đó mà nó ờ, giá thành thường là cao hơn bởi vì ờ, nó sử dụng hai bộ dây một cuộn dây ở ngoài rotor và một cuộn dây trong stator đấy là như vậy à, cũng chính vì điều đấy mà trên cái động cơ này thường nó sẽ có bốn cực ra à, cái động cơ này thì à, là 60V 1500 à, có à, trọng lượng là 28,8 kg và ăn dòng mắc là 20A các bạn có thể làm những cái động cơ à, để chế xe ba gác tải trọng khoảng 1 tấn đến 1 tấn rưỡi thường thường khoảng 1 tấn thì nó bền hơn còn về các kích thước thì như điện thoại đang quay đây còn à, về kích thước thì à, như đang quay video kích thước dài tổng thể của nó là 38cm kích thước thân động cơ của nó là 25cm chiều cao tổng thể của nó là 18cm và chiều ngang chân đế của nó là 15cm À, các cái đầu trục ra này là trục phi 21 có cá để cho các bạn là nắp khớp nối đây là bộ bánh răng giảm tốc à, những cái dòng này thì à, đầu ra thường thường nó khoảng 500 đến 600 vòng trên phút à, dòng này thì là dòng hàng chuẩn dây đồng chuẩn cho nên là độ bền nó rất là cao à, sau đây mình sẽ cắm thử test thử cho các bạn xem thì à, có gì à, liên hệ các bạn là có thể liên hệ có số điện thoại là 0983 818 955 đấy nó rất là êm động cơ chạy chuẩn rất là êm đây không dung cái dòng này nó làm chuẩn nên là cái độ dung nó gần như là, là rất là thấp mình có để đúng điện thoại này lên trên cái à, động cơ cho các bạn xem cái độ dung của nó đấy độ dung rất là nhỏ chi tiết liên hệ à, xin à, vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955 cách đấu đảo chiều thì à, các bạn sẽ được hướng dẫn khi mua hàng video đến đây là hết cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình